Phần tiếp theo, để tìm hiểu về trình tự miêu tả, cô mướn các con sẽ cùng phân biệt hai dàn ý sau. Hai dàn ý này chung cho một đề bài tả ngôi trường của em. Và nhiệm vụ của con là hãy xác định trình tự miêu tả của mỗi dàn ý ấy. Cô sẽ gọi tên là dàn ý A và dàn ý B. Chúng mình cùng theo dõi dàn ý A này. Mạch ý của dàn ý A là môi trường mới xây trên khu đất bằng. Mái ngói nhô lên giữa màu xanh cây lá. Cổng trường có hàng rào bao quanh. Sân trường rộng rãi, cây cối tỏa bóng mát, cột cờ cao phấp phới, lá cờ tung bay. Mạch ý tiếp theo để tái hiện hình ảnh, đó là bậc thềm, là hành lang của khu lớp học. Miêu tả tiếp về phòng học. Bên trong có thể miêu tả bàn ghế, bảng xanh hay các âm thanh từ lớp học. Tiếp nữa, đó chính là dãy phòng hiệu bộ, các phòng chức năng khác. Và không thể quên, đó chính là cảm nghĩ về ngôi trường. Như vậy, ở phần này, đây chỉ là một mạch ý, gợi ý cho một dàn bài thôi nhé. Tuy nhiên, cũng là điều mà các con có thể lựa chọn để xây dựng khi miêu tả ngôi trường của mình. Ở dàn ý này, câu đầu tiên sẽ lựa chọn để giới thiệu chung về ngôi trường được xây trên khu đất bằng. Bắt đầu miêu tả tiếp đó là mái ngói giữa nền cây xanh lá. Đó là cổng trường. Như vậy hai câu này là phần giới thiệu, phần mở bài, là phần bao quát và bắt đầu vào phần tả chi tiết. Tả cổng, tả sân, tả các bậc thềm hay hành lang của khu lớp học